Chào quý anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một khu đất rất đẹp ở đường Tý 25 Lô đất có chiều ngang là 7m, chiều dài là 43m Được gia chủ giao bán với giá là 6 tỷ 3 Đất này thì là full thổ cư, thổ cư 100% này các anh chị Ở đây là sổ hồng của miếng đất Đất ở là 376m Đất này thì sạch sẽ, không bị quy hoạch gì nha các anh chị Và đây là đường à, dẫn vào miếng đất đây là trục đường chính TX25 ngay khúc à, ngã ba cầu Ba Phụ và TX25 từ à, TX25 chúng ta chạy vào khoảng 150m là tới à, quẹo trái là tới lô đất lô đất có diện tích là 7 x 43 xây nhà trọ hoặc là xây biệt thự thì rất là đẹp đường ờ, vào cầu Ba Phụ thì dân ở rất là đông và mọi người buôn bán ờ, rất là nhiều từ ờ, vị trí lô đất chúng ta đi lên quận 12 hay phường Thịnh Sơn, chợ Thịnh Sơn thì cách khoảng 2 đến 3 km này các anh chị. đường này thì xe ô tô xe ben vào được nha đây là vị trí khu lô đất ngay khi chủ ờ, địa như thế này từ cây trụ điện về phía bên trái là 7 m và sâu vô là 43 m lô đất có tổng diện tích là 306 m và thổ cư được gia chủ bán với giá là 6 tỷ 3 nếu anh chị quan tâm thì có thể gặp trực tiếp với chủ để thương lượng giá cảm ơn quý anh chị